Xin chào các bạn đã đến với khoa học lập trình phong end với lại React.js cơ bản dành cho người mới bắt đầu. Thì bữa nay là buổi 17 thì chúng ta sẽ đi tìm hiểu về à, cái cách mà xử lý sự kiện ở trong thằng React. Thì uh, trên một cái trang giao diện của một cái ứng dụng ví dụ như là một cái ứng dụng web, một cái ứng dụng mobile app hoặc là một cái ứng dụng uh, desktop application thì người dùng thì thường người ta sẽ có những cái hành vi như là click vào button, đi vô một cái hình ảnh nào đó hoặc là kéo thả một cái phần tử nào đó ở trên uh, trang giao diện người dùng thì à, để xử lý được các à, hành vi này của người dùng thì chúng ta cần phải có một cái cách nào đó để chúng ta bắt được các sự kiện sau đó thì chúng ta sẽ đi à, trigger chúng ta sẽ gọi các hàm để mà xử lý tương ứng với các sự kiện này thì hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu ở trong cái thằng React nó xử lý với các sự kiện như thế nào thì để mà tìm hiểu về cái phần xử lý sự kiện này thì các bạn có thể vô cái trang react.js.org rồi các bạn vô cái mục main set rồi các bạn vô cái mục uh, handling event này thì ở đây thì nó có giải thích là việc xử lý sự kiện với lại các phần tử ở trong React thì nó cũng giống như là xử lý các sự kiện với lại các phần tử ở trên DOM thì ở đây thì nó có một cái số cái uh, khác biệt mà nó nêu ra ở đây thì uh, thứ nhất là nó có nêu ra là uh, tên các sự kiện thì thường thường là người ta sẽ sử dụng uh, cái kiểu là cao một cây rồi à, cái thứ hai là với lại cái kiểu JSX thì các bạn phải truyền cho một cái function như là cái cái hàm xử lý sự kiện à, thay cho một cái chuỗi nào đó thì ví dụ ở đây thì nó có so sánh cái à, xử lý sự kiện ở trên cái thằng à, html DOM này đó còn ở đây thì nó là trong thằng React này đó thì đây là cách xử lý ở trong thằng React này đó, ví dụ như thì ở bữa trước thì ở trong cái bài 16 thì tôi có hướng dẫn các bạn làm cái demo Ờ, tạo ra cái function counter và tôi có cái button big me này đó thì đây là một cái ờ, cách mà xử lý sự kiện ờ, mà tôi đã demo cho các bạn này đó thì ở đây có cái button big me này đó thì bữa trước đây là cái demo bữa trước này đó thì ở đây là một cái arrow function ngoài ra thì nếu mà à, nếu mà trong cái sự kiện này các bạn có nhiều cái xử lý phức tạp khác nhau thì các bạn có thể đưa cái cái function này ra ra ngoài và gọi ví dụ như tôi sẽ sẽ tạo ra một cái phân sẵn ở bên ngoài như sau ví dụ như tôi sẽ có cái phân sẵn à, update cao đi đó, tôi sẽ tạo ra một cái function ở update cao này cũng bằng cái kiểu ở row function này và tôi sẽ gọi cái hàm set cao ở đây này đó chẳng hạn rồi bây giờ chẳng hạn như tôi sẽ gọi cái hàm uh, update cao ở trong cái sự kiện uh, à, onic uh, à, của cái bút tần này đó rồi bây giờ chẳng hạn như tôi nick cho say này rồi bây giờ tôi uh, nên trình duyệt và tôi test lại này chẳng hạn như tôi defend này này rồi bây giờ tôi nick cho cái bút tần nick me này đó thì cái kết quả nó cũng tương tự như là cái cái cái bữa trước ở buổi ờ, ờ, uh, 16 mà tôi đã demo cho các bạn thì đây là một cái ờ, demo đơn giản xử lý một cái sự kiện đơn giản thôi thì uh, ngoài thực tế thì nó sẽ có nhiều cái sự kiện phức tạp và chúng ta cần phải uh, xử lý như là chúng ta khi mà nick một cái bức tần xây ở trên một cái form chẳng hạn thì chúng ta cần phải uh, submit data xuống phần uh, API ở backend và sau đó chúng ta phải, phải lưu lại cho database vân vân này rồi hoặc là một số cái uh, sự kiện uh, phức tạp như là khi mà chúng ta nick cho email thì để nó cho nó zoom lên cái email này chẳng hạn đó. hoặc là sự kiện là kéo thả một cái phần tử nào đó ở trên à, trên UI chẳng hạn đó thì những cái đấy là những cái sự kiện phức tạp thì uh, nếu mà các bạn nào mà muốn tìm hiểu sâu hơn thì có thể xem các uh, uh, video ở các uh, khóa học nâng cao khác của tôi thì cái phần à, xử lý sự kiện này thì về lý thuyết thì nó không có gì là đặc biệt cả thì các bạn phải vô đây và đọc và tìm hiểu thêm thì hôm nay là cái buổi 17 trong cái khóa học à, lập trình phong mềm với lại React.js cơ bản của tôi đó thì đây là buổi cuối cùng ở trong cái buổi ở à, trong cái chương 2 các khái niệm và các tính năng cơ bản ở trong hàng React này thì ngoài ra thì ở trong cái trang React.js.org này thì nó còn có một số cái khái niệm khác như là conditional rendering thì cái conditional rendering này thì cái khái niệm của nó thì cũng ờ, chỉ đơn giản là uh, giống như là cái mấy cái câu lệnh uh, điều khiển mấy câu lệnh đẽ nhánh như là if else uh, ở trong các uh, khóa học uh, cơ bản của các ngôn ngữ lập trình như là Java hoặc là JavaScript vân vân đó thì cái khái niệm này cũng đơn giản thôi thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu này tiếp theo là ở đây thì có cái mục uh, nick and key thì cái phần này thì nó cũng chỉ đơn giản là à, cái cách mà để thằng React nó nạp qua các uh, danh sách phần tử thì ở trong các ngôn ngữ lập trình uh, cơ bản thì các uh, thì chúng ta thường thường có các uh, sử dụng các cấu trúc nạp như là for rồi uh, for each do while vân vân thì trong thằng uh, React này thì nó có cái uh, cái hàm map để mà nạp qua các phần tử thì các bạn có thể tự do đây và tìm hiểu đó thì tương tự mấy cái khái niệm còn lại thì nó cũng đơn giản thôi thì các bạn có thể vô đây và tìm hiểu thêm thì trong cái khóa học uh, uh, lập trình phong end với lại React.js các bạn này thì tôi đã giải thích cho các bạn uh, các khái niệm chính rồi đó thì uh, mấy cái khái niệm khác thì nó cũng đơn giản thôi thì các bạn phải vô đây và tìm hiểu thêm ngoài ra thì uh, nếu mà bạn nào muốn tìm hiểu sâu hơn về React thì các bạn có thể tham khảo cái khóa học uh, lập trình phong end với lại React Bootstrap Material UI Docker và RESTful API này của tôi thì trong cái khóa học này thì tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn uh, uh, chuyên sâu hơn về sử dụng cái thằng React đó đó thì hôm nay là nội dung của bài 17 thì tôi xin kết thúc tại đây đó, hẹn gặp lại các bạn ở các buổi tiếp theo